Chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay à, Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Nói đến khu dân cư Kiều Đàm là một khu dân cư rất là yên tĩnh, an ninh và được bảo vệ 24 trên 7. À, ở đây thì có những cái chốt bảo vệ là thường xuyên à, thường xuyên là có những cái à, à, dân quân tự vệ sẽ là đi à, à, tuần tra và à, kiểm tra những cái uh, những cái hoạt động của khu dân cư thì uh, Phước Sửu đang đứng tại uh, đường 20m của khu dân cư Kiều Đàm à, mặt trước của uh, Phước Sửu đang đứng là à, một cái cầu Kiều Đàm à, dẫn à, từ khu dân cư Hiêm Lam qua khu dân cư Kiều Đàm thì à, trong này thì à, Phước Sửu có rất là nhiều vị trí lô nhưng hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất là đẹp và nó rất là gần đường lớn thì à, theo chân à, Phước Sửu à, cùng với Ngọc Minh à, sẽ là chi tiết đầy đủ cho mọi người à, về vị trí lô đất này nhé. Vị trí mà lô đất Phước Sửu đang chào với mọi người đó là lô đất với diện tích 4 x 19. Lô đất nằm thuộc khu dân cư Kiều Đàm là một khu dân cư an ninh sang trọng. Lô đất hướng đông nam và điều đặc biệt là lô đất này có thổ cư 100% mua bán là xây dựng ngay Quý, quý anh chị nhìn theo những cái căn nhà kế bên Thì thấy lô đất này xây dựng gần như hết diện tích của lô đất luôn Và được phép xây dựng đến 3 lầu rưỡi Mình có thể thiết kế xây dựng được hầm Đường trước nhà của lô đất là 7 mét, xe hơi tránh nhau từ vị trí của lô đất mình di chuyển ra đường lớn khu dân cư Kiều Đàm mất tầm khoảng 200 mét với khu dân cư này một lô đất 4 x 19 giá cực kỳ rẻ do gia chủ rất là cần bán lô đất 4 x 19 có sổ hồng cầm tay và quy trình mua bán sở hữu thì công chứng sang tên ngay vị trí của lô đất rất là đẹp nằm cận kề rất là nhiều công trình nhà đã xây dựng san sát nhau rồi nha quý anh chị quý anh chị sở hữu lô đất này thì sở hữu ngay bởi vì hiện tại có một mức giá cực kỳ thấp hơn giá thị trường rồi chúng ta cùng tìm hiểu thêm về khu dân cư Kiều Đàm rất là nhiều sản phẩm tại khu dân cư Kiều Đàm này chào bán và vị trí của khu dân cư Kiều Đàm này kết nối với khu vực nào thì Phước Sửu sẽ phân tích rõ hơn nhé